Xin chào cả nhà, xin chào tất cả quan gia ạ Hôm nay thì xin được nói một vài lời trong chuyên mục này Cũng như những cảm xúc, những cảm nhận của một quan gia Đối với những góc nhìn về miêu rap ấy ạ à. Với video của những hình ảnh mà mình chia sẻ trên đây mình muốn nói về những cảm nhận của riêng mình đó là khi nhìn ngắm những bức ảnh này mình chợt có cảm xúc khá là bùi ngùi vì nghĩ đến câu chuyện của Lily Ever trong quyển tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Elbershot. Có lẽ điều ấn tượng với mình nhất đó là mái tóc của Milrap trong bộ concept này và cả thần thái toát lên từ những bức ảnh quá đổi, nổi da gà kia nữa. Thật đấy, Cảm giác đưa mình phải lội ngược dòng để tìm hiểu lại và muốn một phần suy nghĩ nào đấy được lý giải hợp lý hơn theo cách nghĩ của bản thân mình. Xin nói một tí về cuốn tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch với những bạn chưa từng đọc nó nhé ạ. Vào năm 2017 thì tờ New York Times đã đặt tên Cô gái Đan Mạch là một trong 25 cuốn sách định hình nền văn học LGBTQ trong 20 năm qua được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật và một cuốn sách đáng được chú ý của thời báo New York lúc bấy giờ. Về bức chân dung dịu dàng của hôn nhân và danh tính này được đặt ra câu hỏi rằng bạn làm gì khi người bạn yêu phải thay đổi? Nó bắt đầu bằng một câu hỏi như một lời đề nghị đơn giản của một người vợ nói với chồng của cô ấy khi cả hai đang vẽ tranh trong studio của họ tạo ra một sự biến đổi mà không ai có thể lường trước được ấy hợp nhất thực tế và hư cấu thành một viễn cảnh lãng mạn khi ban đầu cô gái đan mạch khắc họa một cách hải hùng sự gần gũi độc đáo định nghĩa mọi cuộc hôn nhân và câu chuyện anh hùng của Lily ever một người tiên phong trong lịch sử chuyển giới và là người phụ nữ bị giằng xé giữa lòng trung thành với hôn nhân tham vọng của chính mình và những mong muốn thực sự trong con người của anh cô gái đan mạch nói về văn xuôi thì khá là phong phú và cái nhìn sâu sắc về cảm xúc khiến bộ tiểu thuyết ấy trở nên rất là lôi cuốn ạ sau khi lật những trang cuối cùng thì cuốn tiểu thuyết đầu tiên sâu sắc và cảm động về một trong những câu chuyện tình yêu say đắm và khác thường nhất của thế kỷ 20 đó là những gì truyền tải được từ cuốn tiểu thuyết cô gái đang mạnh đấy ạ à. Tôi bắt đầu là một bộ phim mới có tên là Cô gái Đan Mạch và đó là một câu chuyện phi thường khác về những con người phi thường. Đó là những nhận định của Eddie Remake là người đã xây dựng lại bộ phim Cô gái Đan Mạch từ cuốn tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của tác giả David Ebershock ạ. À. Vâng, và sau đó thì tiểu thuyết cũng đã được chuyển thể thành phim rồi đấy ạ. À. Với những bộ concept ảnh này thì mình lại cảm nhận ý nghĩa sâu sắc và những điều mà Milrap muốn truyền tải đến khán giả thì đó là những suy nghĩ của cá nhân mình thôi. Nếu như ờ, có ai cùng góc độ nhìn thì mình rất vui ạ. À. Còn nếu như mọi người thấy đây chỉ là một nhận định cá nhân thì có thể đọc để tham khảo hoặc cho qua cũng được ạ. À. Nhưng với một khán giả như mình một bonsai thì mình nghĩ là đó là những thông điệp muốn truyền tải đến sự sâu sắc cũng như nét đẹp chân thực mà Milrap muốn truyền tải đến hay hay sao ấy Nét nhận ra ngay từ đầu về những bức ảnh đó là mái tóc và trang phục của họ là mình liên tưởng đến tiểu thuyết cô gái Đan Mạch là như thế Vâng, thì đó là những gì mà mình nhận định về bộ concept ảnh cũng như những cảm xúc của riêng của anh Jai. Còn đối với tình yêu của Mel Rap thì theo mình nghĩ đó là sự kết nối và là hành trình đã làm thay đổi nhận thức của rất nhiều người trên khắp thế giới về tình yêu đồng giới đấy ạ. À. Ngay cả những fan đã từng chia sẻ khi họ là những người không thực sự quan tâm đến tình yêu đồng giới ấy thì khi họ bắt gặp ánh mắt, nụ cười và cả những yếu tố cảm xúc tự nhiên thể hiện đơn thuần trong vô thức của Milrap thì họ đã sụp hố của Milrap ngay từ đầu và sau đó thì u mê luôn cả hai người như chúng ta vẫn thường hay nói và trêu đùa đấy ạ. À. Milrap như một điểm sáng trong việc truyền tải nhận thức về bình đẳng giới và ủng hộ LGBT đến với cộng đồng. Vâng, đó là những điều mà chúng ta đã cam sự, tâm sự với nhau rất rất nhiều rồi đúng không ạ? À? Tình yêu nếu bỏ qua quan niệm về giới tính thì sẽ nhìn mọi thứ rộng lớn và sâu sắc hơn, phải không? Trong bộ Sunshine The Series phần 1, Thanh đã nói với Thai những câu như thế và trong thực tế thì Bimil cũng đã từng nói với mọi người tình yêu là cảm nhận yêu mà thôi chứ không hẳn là phải quan tâm đến về giới tính hay như thế nào đó chỉ biết là mình có cảm giác và yêu người đó thì mình sẽ yêu thôi có nhớ milrat đã từng mặc trang phục thể hiện sự ủng hộ đến với cộng đồng LGBT cùng thông điệp Show your Pride thể hiện sự tự hào của bạn. Và khi bimil được hỏi rằng bạn nghĩ gì về LGBT thì bimil đã trả lời tình yêu không nên bị giới hạn bởi giới tính. Nó chỉ xảy ra với hai người có tình cảm với nhau mà thôi, không liên quan gì đến giới tính của họ cả. Ngay thời điểm xã hội đã cởi mở hơn để chấp nhận điều đó so với trước đây rồi và đó là những gì mà Bimil trả lời với một số phóng viên và những người mà hỏi anh về câu hỏi những tình yêu trong đồng giới của cộng đồng LGBT cũng như những điều mà anh ấy đã từng chia sẻ qua livestream với các fan của mình với Milan và với Wanzai đấy ạ à. thì khi được hỏi về sự thu hút của dòng phim Y với Rap thì Rap đã trả lời rằng mình nghĩ đầu tiên là về vấn đề giới tính đấy Trước đây thì LGBT không được xã hội chấp nhận nhiều đâu. Nhưng khi dòng phim Y xuất hiện thì giống như tấm gương phản chiếu cuộc sống của những người LGBT để xã hội biết đến cuộc sống của họ trong xã hội này đấy. Và hơn cả là mở rộng quan điểm của mọi người về LGBT không hề xấu như một số người vẫn hay nghĩ và nhìn vào. Có nhiều người rất tốt nữa là New Rock thật sự đã tham gia và có rất nhiều đóng góp thiết thực trong việc ủng hộ cộng đồng LGBT và mang đến quan điểm rộng lớn hơn trong nhận thức về tình yêu đồng giới đến với mọi người. Nói một vài câu chuyện thực tế nhé. Mình có từng hỏi qua những người lớn tuổi đấy ạ, à, những người trung niên và cả những người già khi xem hình ảnh về New Rock. Kể cả những bức ảnh cưới trong fan meeting nữa, mình ngạc nhiên khi mình chỉ hỏi rằng những người này họ có đẹp lắm phải không ạ à? họ là những người thái lan và họ là con lai trung thái thái trung đó ạ à. họ yêu nhau kiểu như họ đang là tâm điểm của rất nhiều sự kiện và tình cảm của họ thì rất đẹp những điều mình chia sẻ cũng tương tự như thế đấy khi mà mình hỏi về tất cả mọi người về những nhận định khi nhìn thấy lần đầu tiên về những bức ảnh của Milrap và người lớn không hề tỏ vẻ khác lạ khi xem ảnh đâu hay kỳ thị gì đó thì cũng không có nữa khi mình nói những điều như thế về tình yêu của họ về miêu rác người lớn chỉ bảo duyên nợ thì họ đến với nhau thôi có những người họ còn đi chuyển giới cơ mà kiểu như mình thật sự ngạc nhiên đấy vì những người trung niên hiện tại trên đất nước việt nam của mình có thể đã quen thuộc với nhận thức về tình yêu của những người đồng giới thông qua báo chí này tv mạng xã hội các thứ những nhân vật thực tế trong làng giải trí của Việt Nam hiện đại hoặc cũng là nhờ một phần nào đó vào những gánh lô tô của các đoàn lưu diễn. Thường thì họ đã tràn về khắp miền quê để phục vụ giải trí cho bà con ở ờ, khu vực của mình đấy. Thì có thể mình nghĩ đó là những tác động khá là sâu sắc và thực tế nhất đối với nhận thức của nhiều người về cộng đồng LGBT ấy ạ. À. Vâng, đó là những câu chuyện thực tế mà mình chia sẻ còn với Milrap thì mình lại có cảm giác họ sinh ra để đại diện và thay đổi mang tầm ảnh hưởng to lớn hơn trong việc nhận thức về quan điểm và tình yêu đồng giới trên khắp thế giới này mình thật sự tự hào là một hạt cát nhỏ trong cộng đồng van Vanjai đã từng bước từng bước đi cùng với nhau trong suốt hành trình như thế này. Trong thanh xuân của chúng ta có một nơi gọi là tình yêu miêu Nơi ấy là định mệnh và trang ái. Thật sự rất tuyệt vời đúng không ạ? À? Vâng, đây là những cảm xúc và những cảm nhận của một quan bonsai cũng như một khán giả xem về những bộ phim trong dòng phim Y cũng như những tình cảm dành cho cộng đồng LGBT của chúng ta ạ. Rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ. Chúc mọi người một ngày nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng nhé. Xin tạm biệt ạ. À.